À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Thành TV. Hôm nay tiệc đường xuống là mình à, có ghé thăm trang trại của anh bạn anh nuôi heo rừng à, khá là uh, quy mô nên là muốn chia sẻ các bạn cái mô hình trang trại này. Thì uh, ở bên phía tay trái các bạn uh, là một cái khu rừng núi rất là hoang sơ và cái cảnh đó rất là đẹp à, của Lavi và bên phía tay phải mình mình sẽ đi về phía tay phải thì phía tay phải này là cái trang trại của anh thì ở đây uh, dân cư nó còn uh, khá là thưa thớt nên là cái uh, đất đó, nó còn dư rất là nhiều mình có thể lập được những trang trại rất là lớn ở đây à, thì các bạn thấy là cái khu nhà mái tôn màu xanh đó, đó là khu trang trại heo rừng của anh thì chúng ta sẽ cùng đi xem xem là chi tiết là trong trang trại heo rừng này nó nó có những gì nhé các bạn một cái chạy này xây với trước phải 100 triệu trời ơi ghê vậy mà tiền đóng xây hay hả tiền đóng không xây hay hả ý là tiền đóng xây hay hả ghê vậy chạy này ngon bố đúng đúng rồi cái này là làm ăn lâu dài này ô chạy heo chuẩn luôn này đây tiêu chuẩn uh, mỗi chuồng là mỗi chuồng là một con heo Ủa sao không lát lót thịt me đó cái này xong ờ, tô tường rồi chứ gì sao cái này là để đi bỏ đồ ăn vô ta ăn ít xịt gì vậy Đù, cái này là mỗi chuồng là mấy con anh thị rồi cái này phải tô lại mà nó cái này mỗi chuồng mấy con anh thủy đây đây là dự án phân lô bán chuồng đây mỗi chuồng thì sẽ là giá sẽ là 50 triệu và được tặng một con heo thì ờ, nó có thời hạn đầu tư là 50 năm thì là chủ trang trại đây chủ trang trại anh mão tím này ảnh sẽ bao anh bao nuôi nhưng mà tiền à, thức ăn là mình phải tự chịu đây đó heo sạch luôn nha đó mà đó đó thì đây 50 50 triệu một chuồng đây đây có lô à, lô ngay mặt tiền là đẹp nhất đây mặt tiền người kia đẹp nhất đây đây là những à, những cư dân lệnh chờ gì chứ hả mình luôn mình vô là mình vui đây đây rồi để đi về bên này khu này à, mới à, nhân dân chưa về ở nhiều đi qua bên kia dân đi nhiều đây mình phải quay chi tiết nha đây mỗi chuồng là 50 triệu hạn sử dụng là 50 năm và được nuôi bất cứ con gì đây những chú heo mập mập mũm mỉm đây cái chuồng này thì chị giá tới tận trăm triệu nó bự hơn gấp đôi cái chuồng kia nó nằm ở vị trí cũng ờ, đẹp view ờ, núi đây đây là những chú heo ủn ỉn rồi tụi mày đóng phim hay tao quay đây là heo rừng chính hiệu nha heo rừng chính hiệu nha đây nè đó đó ô nguyên một bầy luôn đây là ô ủng ỉn ủng ỉn một bầy luôn này heo này là heo sạch nó cho ăn đồ ờ, organic cho ăn uh, cây uh, rau củ nhà tự trồng đây vườn rau củ chuối rồi là cho ăn mấy cây này này thả ra để nó ăn đó quá đẹp cái này là sạch sạch sạch luôn nha sạch sẽ luôn nha tối là còn uh, cho nó nghe nhạc nữa tối cho nghe nhạc thính phòng cho ăn uh, thảo dược đó thấy chưa nguyên một bầy heo rất là hung dữ hung hãn cho đến khi lên dĩ đây đây là cái trang trại heo chuẩn bị hình thành